loại bỏ chướng ngại thiền định. Tỷ kheo ấy, với thánh giới này, với sự hộ trì các căn, với chánh niệm tỉnh giác, với hạnh tri túc, chọn một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng và nhìn thẳng, rồi an trú chánh niệm vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận. Lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn thụy, vị ấy sống thoát ly hôn thụy. Với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn thụy. Từ bỏ trạo hối, vị ấy sống không trạo hối nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo hối. Từ bỏ hoài nghi, vị ấy sống thoát khỏi hoài nghi, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Này đại vương, như một người mắc nợ phải làm các nghề nghiệp, những công việc này được phát đạt, người ấy không những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi vợ, người ấy nghĩ. Ta trước kia mắc nợ nên làm các nghề nghiệp, những nghề này được phát đạt. Ta không những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi vợ. Người ấy nhờ vậy được hạnh phúc vui vẻ. Này đại vương, như một người bị bệnh, đau đớn, trầm kha, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Sau một thời gian, người ấy khỏi bệnh, ăn uống dễ dàng, thể lực khôi phục. Người ấy nghĩ, ta trước kia bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu, nay ta khỏi bệnh, ăn uống dễ dàng, thể lực khôi phục. Người ấy nhờ vậy được hạnh phúc vui vẻ. Này đại vương, như một người bị nhốt trong ngục, người ấy sau một thời gian được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị mất mát, người ấy nghĩ. Ta trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an lạc kiện toàn, tài sản không bị mất mát. Người ấy nhờ vậy được hạnh phúc vui vẻ, này đại vương, như một người nô lệ, không thể tự quyết, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại, người ấy sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ có thể tự quyết, không lệ thuộc người khác. Một người được giải thoát, được tự do đi lại, người ấy nghĩ, ta trước kia bị cảnh nô lệ, không thể tự quyết, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Nay ta thoát cảnh nô lệ, có thể tự quyết, không lệ thuộc người khác một người được giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nhờ vậy được hạnh phúc vui vẻ. Này đại vương, như một người giàu có, nhiều tài sản, đang đi qua bãi sa mạc, thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Người ấy sau một thời gian đã đi khỏi sa mạc, đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm, người ấy nghĩ. Ta trước kia giàu có, nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy, đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nhờ vậy được hạnh phúc vui vẻ. Cũng như vậy này đại vương, tỷ kheo tự mình quán năm triền cái chưa đoạn trừ, giống như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường sa mạc. Này đại vương, cũng như không mắc nợ, như không bệnh tật, như được khỏi tù tội, như được tự do, như đất lành yên ổn. Này đại vương, tỷ kheo khi đã diệt trừ năm triền cái thì cũng thấy mình được như vậy. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan sanh, do hân hoan nên hỷ sanh, do tâm hoan hỷ, thân được khinh an. Do thân khinh an, lạc thọ sanh, do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm. Sau khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước. Cục bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân hình với hỷ lạc do ly dục xanh Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục xanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn trước. Lại nữa này đại vương, tỷ kheo ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ. Nội tỉnh nhất tâm tỷ kheo ấy thấm nhuần, tẩm ước làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, ví như một hồ nước có mạch ngầm tự dâng lên. Ở bờ phía đông không có lỗ mọi chảy ra, ở bờ phía nam không có lỗ mội chạy ra, ở bờ phía tây không có lỗ mội chạy ra, ở bờ phía bắc không có lỗ mội chạy ra. Và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Mạch nước từ hồ ấy phun ra thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước ấy với nước mát lạnh. Không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn. Còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn trước. Lại nữa, này đại vương, tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Chứng và an trú thiền thứ ba, tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần này đại vương ví như trong hồ sen xanh hồ sen hồng hồ sen trắng có những sen xanh sen hồng hay sen trắng những bông sen ấy xanh trong nước lớn lên trong nước không vượt khỏi nước nuôi sống dưới nước từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần tẩm ướt đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng không được nước mát lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy này, đại vương tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Lại nữa, này đại vương, tỷ kheo, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ u đã có trước đây, chứng và trú vào thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tỷ kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân, không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này đại vương, ví như một người ngồi, Dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần toàn thân với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này đại vương, đó là quả thiết thực hiện tại của hành sa môn còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện tại của hành sa môn trước. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy. Tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến, vậy ấy biết thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ tạo ra, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, băng hoại, hoại diệt. Trong thân ấy, tâm thức ta nương tựa và bị trói buộc.